chìa khóa của sức khỏe. Chúng ta đã nghe rất nhiều về những lợi ích của sữa non như khả năng cải thiện sức khỏe, hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, làm chậm quá trình lão hóa và giúp chúng ta đốt cháy chất béo. Vậy sữa non làm tất cả những điều này bằng cách nào? Một trong những thành phần chính của sữa non là immunoglobulin, đây là một trong những chất cần thiết để xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Một thành phần chính khác là peptide giàu proline, hoạt động chống lại virus, kháng khuẩn, chống viêm và điều hòa miễn dịch. Chúng hỗ trợ trong việc điều tiết của tuyến ức, chịu trách nhiệm cho sự phát triển bình thường của hệ thống miễn dịch. Peptide giáo Proline khuyến khích sự phát triển của các tế bào bạch cầu và làm cho các mạch máu trong da dễ thẩm thấu hơn. Từ đó, các kháng thể và các tế bào bạch cầu có thể phản ứng lại với sự nhiễm trùng. Lactoferrin là một thành phần quan trọng khác được tìm thấy trong sữa non. Loại protein kháng lại virus, kháng khuẩn kháng viêm này rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa sắt, duy trì sự ổn định của ruột, chịu trách nhiệm cho sự phát triển của hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Các yếu tố tăng trưởng trong sữa non là một yếu tố bổ sung cần thiết cho khả năng miễn dịch. Đây là một hóc môn xuất hiện tự nhiên giúp báo hiệu sự tăng trưởng, điều chỉnh và tái tạo mô. Khi chúng ta già đi, giao tiếp giữa các tế bào của chúng ta chậm lại và số lượng các yếu tố tăng trưởng mà chúng ta tạo ra suy giảm. Tuy nhiên, các yếu tố tăng trưởng của sữa non hoạt động như một sứ giả hóa học, giúp tăng tốc độ liên lạc giữa các tế bào, đồng thời kích thích cơ thể, đốt cháy chất béo, làm nhiên liệu thay vì mô cơ, từ đó giúp chúng ta giảm cân và luôn khỏe mạnh. Tóm lại có thể thấy rằng thành phần dinh dưỡng trong sữa non cao vượt trội hơn so với sữa thông thường. Immunoglobulin G hay còn gọi là IgG, đây là kháng thể bảo vệ cơ thể chống lại dịch bệnh Lactoferrin ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào. Insulin glucagon là hai hormone từ tuyến tụy giúp duy trì đường huyết hay prolactin kích thích tiết sữa của phụ nữ. Hormone tăng trưởng IGF-1, IGF-alpha tái tạo tế bào, màu lành vết thương. Leptin là một hormone giúp điều chỉnh cân bằng cảm giác ăn. Cortisol, hormone chống stress, kháng viêm và chống dị ứng hormone sinh dục nữ 17 beta estradiol, điều hòa chu kỳ sinh sản và kinh nguyệt của nữ. Từ những yếu tố vượt trội trên, chúng ta có thể thấy rằng sữa non là thực phẩm dinh dưỡng vượt trội so với sữa thường. Sau đây là một ví dụ minh họa thể hiện khả năng chống oxy hóa của sữa non so với sữa thông thường. Đầu tiên, chúng ta cho 100ml nước lọc vào 3 cốc. Tiếp theo, ta cho một ít bún khô vào ba cốc nước này, tượng trưng cho cơ thể 70% là nước và 30% là chất khô. Sau đó, nhỏ 8 đến 10 giọt chất oxy hóa providin vào mỗi cốc. Cùng quan sát chúng ta sẽ thấy trong cả ba cốc nước đã bị oxy hóa và chuyển màu tím đen, giống như tế bào cơ thể bị oxy hóa từ thực phẩm bẩn, hít thở khói bụi độc hại từ môi trường hàng ngày. Và để đánh giá khả năng chống oxy hóa của các loại sữa, chúng ta sẽ cho 50ml sữa tươi vào cốc đầu tiên, sau đó cho một muỗng sữa bột thông thường vào cốc thứ hai và còn lại một muỗng sản phẩm có sữa non vào cốc thứ ba. Chúng ta khuấy đều ba cốc lên và để trong khoảng 10 giây. Sau khi lấy sợi bún khô ra khỏi cốc, cùng quan sát chúng ta sẽ thấy Màu của bún khô trong cốc có chứa sữa tươi và sữa bột thông thường vẫn bị oxy hóa. Tuy nhiên, trong cốc có chứa sữa non thì màu bún khô đã tươi trở lại như ban đầu. Điều này chứng tỏ sữa non có tính chống oxy hóa vượt trội so với sữa thông thường. Cũng chính vì vậy, giá thành sữa non cũng cao hơn so với sữa thông thường. Hãy bổ sung sữa non hàng ngày, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe bạn nhé! hóa của sức khỏe Chúng ta đã nghe rất nhiều về những lợi ích của sữa non như khả năng cải thiện sức khỏe, hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, làm chậm quá trình lão hóa và giúp chúng ta đốt cháy chất béo. Vậy sữa non làm tất cả những điều này bằng cách nào? Một trong những thành phần chính của sữa non là immunoglobulin, đây là một trong những chất cần thiết để xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Một thành phần chính khác là peptide giàu proline, hoạt động chống lại virus, kháng khuẩn, chống viêm và điều hòa miễn dịch. Chúng hỗ trợ trong việc điều tiết của tuyến ức, chịu trách nhiệm cho sự phát triển bình thường của hệ thống miễn dịch. Peptide giáo proline khuyến khích sự phát triển của các tế bào bạch cầu và làm cho các mạch máu trong da dễ thẩm thấu hơn. Từ đó, các kháng thể và các tế bào bạch cầu có thể phản ứng lại với sự nhiễm trùng. Lactoferrin là một thành phần quan trọng khác được tìm thấy trong sữa non. Loại protein kháng lại virus, kháng khuẩn, kháng viêm này rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa sắt, duy trì sự ổn định của ruột chịu trách nhiệm cho sự phát triển của hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Các yếu tố tăng trưởng trong sữa non là một yếu tố bổ sung cần thiết cho khả năng miễn dịch. Đây là một hóc môn xuất hiện tự nhiên giúp báo hiệu sự tăng trưởng, điều chỉnh và tái tạo mô. Khi chúng ta già đi, giao tiếp giữa các tế bào của chúng ta chậm lại và số lượng các yếu tố tăng trưởng mà chúng ta tạo ra suy giảm. Tuy nhiên, các yếu tố tăng trưởng của sữa non hoạt động như một sứ giả hóa học, giúp tăng tốc độ liên lạc giữa các tế bào, đồng thời kích thích cơ thể, đốt cháy chất béo, làm nhiên liệu thay vì mô cơ, từ đó giúp chúng ta giảm cân và luôn khỏe mạnh. Tóm lại có thể thấy rằng thành phần dinh dưỡng trong sữa non cao vượt trội hơn so với sữa thông thường. Immunoglobulin G hay còn gọi là IgG, đây là kháng thể bảo vệ cơ thể chống lại dịch bệnh Lactoferrin ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào. Insulin glucagon là hai hóc môn từ tuyến tụy giúp duy trì đường huyết hay prolactin kích thích tiết sữa của phụ nữ. Hóc môn tăng trưởng IGF-1, IGF-alpha tái tạo tế bào, màu lành vết thương. Leptin là một hóc môn giúp điều chỉnh cân bằng cảm giác ăn. Cortisol, hóc môn chống stress, kháng viêm và chống dị ứng hormone sinh dục nữ 17 beta estradiol, điều hòa chu kỳ sinh sản và kinh nguyệt của nữ. Từ những yếu tố vượt trội trên, chúng ta có thể thấy rằng sữa non là thực phẩm dinh dưỡng vượt trội so với sữa thường. Sau đây là một ví dụ minh họa thể hiện khả năng chống oxy hóa của sữa non so với sữa thông thường. Đầu tiên chúng ta cho 100ml nước lọc vào 3 cốc. Tiếp theo, ta cho một ít bún khô vào 3 cốc nước này tượng trưng cho cơ thể 70% là nước và 30% là chất khô. Sau đó, nhỏ 8 đến 10 giọt chất oxy hóa providin vào mỗi cốc. Cùng quan sát chúng ta sẽ thấy trong cả ba cốc nước đã bị oxy hóa và chuyển màu tím đen, giống như tế bào cơ thể bị oxy hóa từ thực phẩm bẩn, hít thở khói bụi độc hại từ môi trường hàng ngày. Và để đánh giá khả năng chống oxy hóa của các loại sữa, Chúng ta sẽ cho 50ml sữa tươi vào cốc đầu tiên. Sau đó cho một muỗng sữa bột thông thường vào cốc thứ hai và còn lại một muỗng sản phẩm có sữa non vào cốc thứ ba. Chúng ta khuấy đều 3 cốc lên và để trong khoảng 10 giây. Sau khi lấy sợi bún khô ra khỏi cốc, cùng quan sát chúng ta sẽ thấy màu của bún khô trong cốc có chứa sữa tươi và sữa bột thông thường vẫn bị oxy hóa. Tuy nhiên, trong cốc có chứa sữa non thì màu bún khô đã tươi trở lại như ban đầu. Điều này chứng tỏ sữa non có tính chống oxy hóa vượt trội so với sữa thông thường. Cũng chính vì vậy, giá thành sữa non cũng cao hơn so với sữa thông thường. Hãy bổ sung sữa non hàng ngày, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe bạn nhé!